Em à, Tiến Bia Sơn à, Giả Gỗ Giả Đá xin chào à, quý anh chị nhé và các anh em thợ ờ, Hôm nay thì em tiếp tục review cho quý anh chị lót trước khi Sơn Giả Gỗ quý chị nhé Hôm nay thì em sẽ chia sẻ với quý anh chị và anh em thợ là chúng ta lót sơn ngoài trời và chúng ta lên làm mặt vi tính này nhé đây nhưng mà vi tính này bàn bàn vi tính này bàn bàn để máy vi tính bàn làm việc của chúng ta như cái mặt này của quý anh chị nhé nhưng mặt này thì à, bữa hôm em đã vẽ rồi đã lót rồi thì, thì cái mặt này chưa lót ạ và mặt này thì à, hiện tại giờ là bàn làm việc đây thì nói chung là cái bàn này thì cũng gọi đây như là anh em cũng kẹt tiền thì để tận dụng thôi chứ hôm nay em review để lót và làm cái mặt trên này à, quý anh, chị, anh em mình cùng theo dõi và ủng hộ em tiến bia sơn sở gỗ giả đá nhé một số anh em trên kênh tiến bia sơn sở gỗ giả, giả đá cũng hỏi và kênh Tony tiến sơn đồ cũng hỏi ạ em có hai kênh đấy hôm nay em review về kênh lót sơn lót thôi như quý chị lên mặt bàn đây chúng ta đây là bàn này cũng cũ rồi và nó cũng bị cái đây bị cái vết như, như này nó mục tự bung ra này mấy cái này thôi em để luôn nhé ờ, cái bữa hôm này có có có có có, ờ, có bả tít rồi ờ, có, có tít rồi này vì cả xi măng trắng và cả xi măng đen nó mới bám vào thì nó lì hơn nhé mà chúng ta để mồn cương được anh em nào nào là để mồn cưa nhưng mồn cưa nó không đẹp bằng cái cái màu này thôi cái màu xi măng trắng và xi măng đen và xi bột bột tít ấy đây thì hôm nay thì em đã pha cái à, màu sơn nót nhé màu sơn nót thì quý chị thấy thì sơn ngoài trời một à, em đã pha một cân đây thì em đổ ra một ít để chúng ta nót nhé rồi à, nót xong thì chúng ta mới pha màu sơn giả gỗ em sẽ chia sẻ sơn giả gỗ cho quý chị xem pha bằng máy bằng pha bằng tay luôn nhé cái cái này thì anh em hãy xem trên kênh của cả hai kênh ạ đây là cái nót cái kênh này em đổ ít thôi mới bỏ ra một ít này cái một cân này mình pha ra mới một, một ít thôi đây màu vàng anh em cứ lấy màu vàng là được nhưng mà toàn bộ phải sơn ngoài trời nhá đây như quý chị thấy trên mặt bàn này chúng ta làm vậy rồi đây máy vi tính thì em đang pha cái màu rồi ạ cái màu gỗ của chúng ta đây giờ em làm màu khác lên một chút nhé màu gỗ ạ đây mã số đó thì nó là bốn màu được quý chị này em cho quý chị xem một chút anh em thợ xem để biết nhé đây để pha máy thì nói chung là pha máy thì nó chuẩn màu hơn nó bốn màu màu à, màu lâu à, màu à, trắng và màu hồng và màu đỏ đó đỏ cờ rồi ờ, chúng ta bắt đầu ờ, ờ, quét nót nhé cái nót này để có có thể là phải để khô thì chúng ta mới ấy được chúng ta mới tiếp tục uh, nhà nó hơi chặt trội uh, quét đại đây của anh em nhé quét được một lớp hay hai lớp thì nếu mà anh em làm kỹ này quét nót hai lớp là được đây toàn bộ là sơn ngoài trời nói anh em hiểu đấy màu vàng là được nhé vàng đậm vàng nhạt vàng thạch vàng vàng chanh vàng gì cũng được hết ạ à anh em làm màu trắng vẫn được mà màu trắng thì màu nó không nổi bằng thôi anh em nhớ cho cái kể cả quét trên các, bề mặt luôn nhé không quan trọng là phải ấy đâu nhưng mà anh em nhớ cho cái là chúng ta phải quét ờ, sơn ngoài trời chứ đừng có quét sơn trong nhà nó nên màu nó thâm kể cả alu này mình vẫn chơi chiến được nhé nói chung là anh em làm ờ, giờ nó nói chung là làm youtube uh, với ờ, đi làm giả gỗ thì đủ ăn thôi nên anh em ờ, cố gắng ờ, xem video ủng hộ và chia sẻ video mạnh tay lên ạ và tặng cho một like nhá cứ đúng ra cái bàn này là thải đời anh em nhá nhưng mà mình em tiến bia sơn giả gỗ giả đá với em Tony tiến này đều là hai kênh hai kênh khác nhau nhưng mà cũng cùng làm cả chia sẻ bên về sơn gỗ nhé em sẽ quét này thôi cũng không quan trọng đâu cái ờ, nem ra một tí thì ờ, cái cái cái nhựa tròn này nem ra một chút thì, thì anh em ờ, lấy cái dậy hay lấy cái giấy này lau được rồi đó thì em cứ quét qua một nước đợi ráo ráo thì nó khô thì chúng ta quét lại nước hai nhé cái đoạn có đoạn nó xấu thì anh em thông cảm nhé bữa khác vẽ giả gỗ lên là biết là xấu anh em thông cảm cái vì cái bàn này là đúng là loại rồi mà cái đoạn bung ờ, bong này là mình ờ, bả tít ờ, chưa được á mà chỗ mình không bả luôn ấy chứ không phải là phải bả đâu quét được cái đoạn này cho nó nấp hết cái đường ấy đi là xong đây là như cái đám này là một số mình không bả này là mình nó bị đen xấu này nõi nồi nõm này nhưng anh em nhìn thấy là nó gồ ghề đây rõ ràng thôi, nó bung ra rồi mà mình quét này chắc khô mai mai mốt mình làm được nhé mai ngày mai rảnh thì mình tranh thủ mình làm tí có một số anh em gọi điện hỏi uh, hỏi uh, em uh, tiến bia sơn giả gỗ giả đá với uh, tony tiến ấy, cũng gọi điện uh, nhắn tin nhiều lắm ạ à. nhưng hôm nay em làm cho các anh em khỏi thắc mắc đi một số đòi hỏi nót như gì thì em cứ chia sẻ rõ ràng rồi mà anh em cứ hỏi thôi không anh em không chịu xem rõ kỹ video lắm em chia sẻ nên là chắc chắn anh em làm được nhá thì quan trọng cái tay nghề anh em tạo vân như nào thôi còn làm theo cái công thức ờ, chia sẻ thì ờ, em ờ, chia sẻ thì anh em thợ thì làm theo thì cái đường ngay à anh em tự pha cũng được và anh em có máy thì pha máy nhé nói chung anh em trong nghề mà làm nghề thì có máy thì pha lên pha máy còn máy thì em đã bấm sẵn cái màu rồi đó em pha sẵn ngày nay tiện pha luôn để đi làm luôn cho anh em thợ làm luôn nhé nhiều lúc anh em thợ làm mà mình không thể quay được eh, anh em ạ vì thời điểm này gần Tết thì nó cũng hơi bận rộn nhé là như anh em nhìn thấy cái đoạn tì, bả tít này nó hơi gồ ghề gồ ghề là do mặt bằng mặt mặt phẳng của bàn nhé nó bị cong bàn này nhiều lúc nó bị nước ờ, ngấm vào nó ờ, mau mênh rồi nói chung là mình còn tận dụng thôi Người, tiện để ờ, làm review cho anh em thôi chứ bàn này đúng là loại chứ anh em đừng nói uh, tại sao là tận dụng bòn nhá cũng làm xong có thể là loại luôn ờ, anh em ạ mà để được thì cứ để cũng không cần phải đẹp vì để trong đây để đồ vặt thì không làm gì đâu anh em ơi ngoài đây là ngoài đây để đồ hết rồi sơn hết rồi che hết rồi cái này thì để đồ vặt thì ghi ờ, sổ sách giấy chép thôi tiền bạc không có để trong tủ ấy đâu đó, hôm nay thì à, quy trình em à, nắn nót thôi nhá đây anh em nhìn thấy mày mặt nó gồ ghề đó, đó như mặt giặc luôn đấy nhìn nó gồ ghề bảo nó nó nó không có bật bật bật, bật phẳng nhá nó kệ đó đây thì em làm sao là làm à, cũng phải có màu như này làm vân như này của anh em nhé vân đẹp như này đó đây là đây như anh em à, đã thấy thì các à, dòng à, sơn giả gỗ của chúng ta đây Cái màu giả gỗ đây em chia sẻ một lần nữa thì anh em nắm bắt được Khỏi mất công nhiều lúc em đang gọi đang quay video mà anh em gọi là nghe phiền phức lắm Bên nào cũng khó chịu nhá em không thể nghe máy được Đang quay về đi cắt ghép video không có thời gian đâu Đây các màu sơn giả gỗ đậm nhạt Màu đây em chuẩn bị pha màu này ừ, Họ thích cái màu đậm nên nổi trội đỏ lên chút thì Cái màu mã số trên máy tính đây quý anh chị nhé đó nó bốn màu màu ờ, nâu màu trắng và màu hồng và màu đỏ đó bốn màu ra đó em pha một uh, một lon một lít nhé một kg đấy một lon đây thì con máy ờ, pha màu đấy ạ và anh em nhớ cho em nữa là chúng ta phải nên lấy sơn ngoài trời nhé sơn ngoài trời để chúng ta lót sơn ngoại thất đây để chữ sơn ngoại thất cao cấp đấy là anh em nhớ cho cái rồi cuối video em Tiến Bia xin phép dừng đây nhé quy trình lót sơn bàn à, làm việc vi tính này là đã nốt em đã nốt đợi khô em nốt nước nữa cho đẹp nhé vì nó còn à, nhiều cái nó xấu xấu quá nó chưa đều đó mình để này cũng được nhưng mà thôi nốt cho kỹ luôn vì sơn còn em đổ pha ra còn đấy thì chúng ta quét cho hết đi ạ rồi xem thấy hay bỗi thì nhớ tặng em một like và nhớ chia sẻ video này để anh em thợ khác cùng biết và cùng biết cách để chúng ta pha uh, làm sơn nốt và pha màu nhé pha màu em làm video sau rồi cuối video em xin phép dừng ở đây ạ. Xin quý chị xem ờ, nhớ tặng em một like và anh chị em nào chưa bấm nút đăng ký kênh hãy bấm nút đăng ký kênh để người đầu tiên nhận được khi em tiến bia sơn giả gỗ giải đá có video mới nhé. Anh em hãy đón cả hai kênh kênh Tony Tiến Sơn Đòn và tên ờ, Sơn ờ, Tiến Bia Sơn giả gỗ ạ. Em sẽ review về về giả gỗ. Rồi em xin chào lại quý chị video sau ạ. Các ngôi nhà đẹp của chúng ta nhé.